món chân gà nhưng mà ngược lại cái tụi bạn của hùng á thì nó nói chân gà có gì đâu mà ăn không dám đâu nha chân gà mà đem chiên nước mắm thử đi ta nói nhậu một cái là hết màu luôn á chứ không có hết bia đâu mà nha chân gà các bạn luộc tầm khoảng 5 phút ha sau đó thì vớt ra cái thau nước lạnh cho nó săn lại sau đó mình rưới một cái lớp bột chiên giòn phía ngoài nè sau đó mình đem đi chiên mình chiên cho nó chín nó vàng hết như thế này nè đó thì mình sẽ rắp ra bây giờ thì rắp ra xong á mình chuẩn bị mình sẽ đi làm cái sốt nước mắm nha sốt nước mắm thì có một số nguyên liệu cơ bản không có ghi trên màn hình á các bạn xem qua nha đó mình bỏ vô hết luôn xong rồi mình quậy cho nó tan ra hết bây giờ thì đi phi cái phần tỏi ớt cho nó vàng lên nè sau khi vàng thì mình vớt cái phần tỏi ớt ra ha sau đó chế cái phần sốt vô mình nấu cho nó keo keo sạch sạch là thì bỏ chân gà vô mình trộn qua trộn lại chân gà nó áo đều hết đó xong mình rưới cái phần tỏi phi hồi nãy như vậy là cái món chân gà xong rồi đó tới đây là chảy nước miếng rồi đúng không